Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bình luận viên hai lúa của mình hốt lúa nha anh em bình luận viên hốt lúa của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em thêm một cái trận giải World Cup nữa anh em thì anh em cũng đã xem video của mình nhận định cho tất cả anh em lên hai cái video rồi anh em đó là trận Ba Lan và Ả Rập Xê Út và trận Pháp và Đan Mạch nha anh em thì hôm nay mình sẽ là ra thêm một cái trận nữa anh em đó là trận Nhật Bản đụng Costa Rica nha anh em vào lúc 15 17 giờ ngày 27 tháng 11 thì anh em cũng biết trên bảng xếp hạng Nhật Bản đang đứng nhì bảng xếp hạng với 3 điểm anh em là Nhật Bản ăn 2-1 ừ, trước Đức anh em thì anh em xem trận này anh em cũng đã biết rồi thì à, trận đó thì Tây Ban Nha ăn Costa Rica với tỷ số là 7-0 nha anh em 7-0 và bây hiện tại bây giờ Nhật Bản gặp Costa Rica nữa thì Nhật Bản trận này tương lai sáng là sẽ có được cái vé đi vào vòng trong anh em tương lai rất sáng được cái vé đi vào vòng trong nha thì anh em thấy phong độ gần nhất của hai đội thì Costa Rica trận gần nhất đã thua ờ, Tây Ban Nha với tỷ số 7-0 anh em còn Nhật Bản gần gần nhất đã thắng Đức với tỷ số 2-1 là cái trận này giống như cái trận mà chung kết của thằng Nhật Bản anh em lúc mà thắng 2-1 Đức không thể ngờ được mà cái tỷ số nó lại như vậy luôn anh em thắng Đức 2 tỷ với tỷ số 2-1 còn cái trận xa nhất là thua Canada với tỷ số 2-1 thì anh em cũng biết rồi trận đó không ai ngờ mà Nhật Bản lại thắng được cái tỷ số như thế này thì còn trong cái lịch sử đối đầu á Japan và Nhật Bản thì anh em cũng thấy Nhật Bản thắng với cách biệt 2 đến 3 bàn không anh em. Đây trong lịch sử đối đầu anh em nhìn cũng thấy nha. Trong hai lần World Cup, một lần 2014 là Nhật Bản gặp Costa Rica thắng với tỷ số 3-1 và lần 2018 là gặp Costa Rica thắng với tỷ số 3-0 thì anh em thấy những cái phong phong độ năm đó của Nhật Bản không có cao bằng bây giờ nha Nhật Bản bây giờ đang đã chơi với cái phong độ rất hay thì bây giờ mà Nhật Bản á, nó gặp Costa thì nó sẽ thắng với cái cách biệt hơn 3 bàn nữa nha anh em có thể hơn 3 bàn nữa thì anh em cũng thấy cái đội hình dự kiến của Nhật Bản và Costa Rica anh em cũng thấy bên phía Nhật Bản chơi với sơ đồ 4231 thì hàng công cao nhất của Nhật Bản là Takuma Asano nha anh em và Kubo thì à, Minamino vẫn được dự bị nha anh em Minamino vẫn được dự bị chưa có cho ra đá nha anh em Minamino chắc chờ gặp cái trận à, Tây Ban Nha mới cho Minamino ra đá chính nha anh em còn bên phía có tarika chơi với sơ đồ 442 thì anh em cũng thấy cái sơ đồ 442 hàng công cao nhất của có tarika đó là Cambe và còn mà cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra của Nhật Bản và có tarika đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra nha anh em là Nhật Bản chấp với một trái và tài xỉu hai trái rưỡi thì anh em thấy trong cái lịch sử mà Nhật Bản gặp Costa Rica này rồi thì thắng từ cách biệt từ 3 bàn trở lên không anh em tỷ số cũng từ 3 bàn trở lên thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm cái mã Nhật Bản đi nè và anh em nằm mã tài nha Nhật Bản quyết tâm thắng cái trận này để Nhật Bản nắm chắc cái vé đi vào vòng trong nha anh em nắm chắc cái vé đi vào vòng trong thì năm nay tương lai Nhật Bản sẽ tiến sâu vô vào trận đấu luôn nha tiến sâu vào trận vòng chung kết luôn nha thì đây là niềm danh dự của châu Á mình nha anh em thì anh em nên ủng hộ Nhật Bản và anh em nên nằm Nhật Bản và nằm cái mã tài nha còn cái trận này á thì à, chưa có cái mã tài gốc và cái mã tài thẻ cho tất cả anh em nha thì mình lên sớm quá hiện tại mình mấy trận trước mình cũng nhận là có tài gốc và tài thẻ cho anh em thì cho anh em ăn mấy cái mã đó nhiều quá rồi nhà cái bây giờ nó đang khôn lại anh em nó đang khôn lại là nó không có tung mấy cái mã kèo nó ra sớm nha anh em nó để gần tới cái lúc mà trận đấu bắt đầu nó mới tung mã kèo nó ra để cho anh em đánh nó mới uh, khó còn nó tung ra sớm quá anh em đánh dễ quá thì nhà cái bữa giờ nó cũng lỗ nó khôn lại nó khôn là nó tung ra hơi trễ một chút thì uh, anh em cho anh em xem cái lịch sử gần nhất của uh, hai nỏ đấu nha anh em của Nhật Bản và Costa Rica trong năm 2018 anh em cũng thấy tỷ số 3-0 đây mình vào mình cho anh em xem nha thì à, anh em cũng thấy vào phút 16 là Nhật Bản có một bàn thắng đầu tiên nha anh em bàn thắng đầu tiên và phút 67 và phút 90 cộng 3 nha anh em thì anh em có thể vào những cái mã rung của thằng Nhật Bản này được nha anh em hai này đá anh em có thể vào mã rung được nha thì bên phía Costa Rica chỉ có một cầu thủ nổi tiếng thôi anh em là thủ môn Navas đang chụp cho câu lạc bộ B Sài Gòn nha anh em chỉ có một mình cầu thủ đó nổi tiếng thôi chứ không có ai nổi tiếng hết nha thì à, cái thông số lâu quá nó không có cái thông số phạt góc cho anh em luôn thì tới gần tới giờ á, anh em nào mà chơi chung mình gần tới giờ có đội hình chính thức mình sẽ tung cái mã kèo phạt góc và kèo thẻ cho tất cả anh em trong nhóm thì anh em nào mà muốn chơi được những mã kèo đó anh em cứ liên hệ qua Zalo của mình đó anh em đây Zalo của mình có để trên màn hình nha anh em cứ liên hệ qua Zalo của mình hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào đăng ký một cái trang chơi và anh em có đưa anh em vào cái hội nhóm của mình để anh em có thể nhận được những cái mã kèo chính xác nhất thì đây cũng là chỉ là nhận định trước thôi anh em nhận định trước cho tất cả anh em biết thôi còn tới lúc ra sân nó có cái đội hình chính xác như thế nào mình mới cho anh em cái mã kèo chính xác được nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho anh em cái trặc Nhật Bản và Costa Rica anh em nào thấy hay á, thì để lại cho mình một quả bình luận anh em anh em có thể bình luận cho mình biết nha còn à, anh em nào mà đang xem mà chưa đăng ký anh em cứ ờ, nhấn vào nút đăng ký và theo dõi để nhận được những video sau sớm nhất của mình còn anh em nào mà muốn xem trực tiếp và đẩy kèo trực tiếp cho anh em á anh em có mã kèo đánh á thì anh em cứ qua một là kênh kèo bóng hai lúa hai là anh em vô thẳng cái web trực tiếp 24 giờ chấm like để anh em xem mình đẩy kèo trực tiếp cho tất cả anh em nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong thì hẹn gặp lại anh em ở video sau nha anh em